uh, hello anh em nhé Đấy, thì uh, cái video này tôi uh, muốn giới thiệu cho anh em về một cái sản phẩm nó mới nhất 2020 này Đấy, để cho anh em nào mà đang làm tay cái anh em uh, có thể có cái uh, cái cái cái bộ hột mới để anh em uh, đi uh, chơi tài xỉu Đấy, đi lắc tài xỉu nó có hiệu quả và nó mang lại những cái hiệu quả nhất cho anh em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 và cái bộ hồ tài xỉu này nó tên là bộ hồ tài xỉu nhích Đấy. nghe cái tên của bộ hồ tài xỉu này nó rất là lạ lẫm với anh em đúng không Đấy, nhưng mà đây chỉ là cái tên của nó thôi còn cái bản chất của cái bộ hột tài xỉu nhích này đó chính là khi anh em sử dụng nó anh em đi lắc tài xỉu thì anh em không cần phải lắc mạnh đó anh em không cần phải lắc mạnh với cái bộ hột tài xỉu nhích này anh em chỉ cần nhích nhẹ Đấy, nhích nhẹ là nó đã đi rồi đấy, nhích nhẹ là nó đã đi rồi đấy, như thế nào đấy như thế này đó nó đã đi rồi đấy như này thôi đấy, như này thôi là nó đã đi rồi đấy nhích nhẹ thôi là nó đã đi nhá đấy thì có bộ hột này nó đi rất là đều cho anh em đấy anh em không cần phải anh em không cần phải lo là nó nghiêng về tài hay là nghiêng về xỉu cả đấy đang tài này xuống cho xuống xỉu rất là đơn giản nhích nhẹ là đi nhích nhẹ là đi đấy, bão hai nói chung là rất là hiệu quả cho anh em đấy thì cái bộ hột này thì là bao cho anh em và tăng tích luôn bao cho anh em tăng tích luôn đây, nam châm này rồi nước muối này đúng không anh em nước muối này thử xong nước muối đấy đấy Đấy, xong nước muối dọi đèn Đấy, dọi đèn cho anh em Đây. Đấy, dọi đèn cho anh em cái này nó lọc quá thọt lọt luôn này đấy đây. cho một nấc nữa cho nó bớt sáng đi đấy. đây anh em em thấy không đấy. cực kỳ trong luôn nhé đấy anh em thấy cái, cái bộ bộ đèn uh, soi cái bộ đèn soi hộp tài xỉu của tôi nó có dã man quá dã man đấy đây, thử luôn cho anh em nam châm này cũng nam châm đâu rồi ta do đâu rồi đấy, đây. đảm bảo cho anh em luôn cái sự ờ, sáng chín này đấy soi luôn cho anh em nắp chén đĩa đây. Đây. nắp đây. Đây. nắp này chỉ dán cho đẹp thôi thì nó không có gì cả nhé đấy. <coughs> anh em thấy cái sự xanh chín của nó chưa đấy, cái bộ hột này thì hoàn toàn không tan khi mà anh em đi chơi anh em chỉ cần nhích nhẹ thôi đấy, nhích nhẹ này thôi 10 nhích nhẹ thôi đấy, 11 9 đấy, 9 13 14 Đấy, xuống 10 đúng không Đấy, xuống 9 Đấy, lên 11 Đấy, lên 15 bão 14 11 23 224 Đấy, 445 Đấy, 136 Đấy, 635 đúng không anh em Đấy, anh em đi chơi thì anh em à, đi lắc cái bộ hột này anh em chỉ cần nhích thôi nhích nhẹ thôi là nó đã đi rồi đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột này anh em nào mà làm tay cái mà muốn à, sở hữu cho mình một cái bộ hột đấy, mà hoàn toàn không tang bộ hột không tang mà anh em đi lắc tài xỉu nó có hiệu quả cho anh em thì anh em cứ liên hệ với tôi tôi chuyên à, cung cấp cho anh em bán cho anh em những cái bộ hột tài xỉu mà hoàn toàn không tang đấy, và có tỷ lệ